Nào mời các em nhìn đến đây ạ. Phần một lớn lý thuyết. À trong mạch RLC lớn tiếp thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với các đại lượng sau, làm quen với các nội dung chính sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ làm quen với thế nào là một tổng, thế nào là tổng trở, thế nào là độ lệch pha và các giá trị hiệu dụng của mạch này ra làm sao. Thứ hai, đó là chúng ta sẽ quan tâm đến điều kiện lệch pha. Và thứ ba, cái quan trọng gần như là tuyệt đối trong bài tập ở mức độ điểm 7 trong mạch điện RLC ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia đó chính là chúng ta sẽ dùng phương pháp số phức để giải quyết các bài toán trong mạch điện xoay chiều được chưa các em à vậy thì chúng ta sẽ làm quen với mạch điện RLC nối tiếp mời các em chú ý đến đây để viết vẽ hình nhé giả sử thầy có mạch điện A B gồm các phần tử theo đúng thứ tự nối tiếp R N và tụ C và nhớ thầy vẽ như thế này để các em hiểu là gì ạ mạch điện này là cuộn dây này là cuộn dây thuần cảm ta chú ý nhé cuộn dây thuần cảm cuộn dây n thuần cảm và thuần cảm có nghĩa là sao thuần cảm có nghĩa là r nhỏ của thầy phải bằng không đúng nhỉ nhớ điều này nhá à <clears throat> và chúng ta phải nhớ tại sao ta học lối tiếp và không học song song bởi vì trong chương trình phổ thông của các bạn trong sách giáo khoa thì chúng ta chỉ quan tâm tới mạch RLC lối tiếp chỉ trong chương trình ôn thi học sinh giỏi học sinh uh, quốc gia thì chúng ta mới quan tâm tới mạch RLC song song được chưa và đây là ba nội dung chính ba nội dung chính của cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào từng từng nội dung của chúng ta nhé với nội dung số 1 ta quan tâm đến tổng trở độ lệch pha và giá trị hiệu dụng hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về mạch chỉ có R mạch chỉ có N và mạch chỉ có tụ C à với mạch chỉ có N ta đã tìm hiểu đại lượng đó là cảm kháng ZL và tụ C thì dung kháng ZC. ZL được tính bằng gì? Nhắc lại với nhau một chút. Đó là gì ạ? ZN thì bằng L nhân với omega. Ở đây chú ý đơn vị của độ tự cảm L phải là Henry thì ZL mới là ohm được chưa nhỉ? Tương tự à, dung kháng ZC sẽ được tính bằng gì ạ? 1 trên C omega và đơn vị của điện dung C phải là farad được chưa nhỉ? Đó, đây là nhớ. Vậy thì tổng trở của toàn mạch AB sẽ được tính bằng gì? Sẽ được tính bằng gì? thì uh, chúng ta sẽ có công thức như sau. Thứ nhất, tổng trở chúng ta ký hiệu là Z. được tính bằng căn bằng 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Được chưa các em? Và từ đây các bạn nhìn xem nếu như thầy uh, nhân cả hai vế của phương trình này với cường độ dòng điện hiệu dụng Y thì Y nhân Z, Y nhân Z thì sẽ ra điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U. Y ở ngoài căn thì đưa vào trong căn thì thành Y bình Y bình nhân R bình thì bằng điện áp